áo soi nút áo điện thoại cù bắp ví soi hay là hộp quẹt gì đó ha để các bạn ngụy trang khi mà vào sòng thì các bạn đặt được những cái thứ đó, đó ra ngoài thì tránh cái trường hợp mà người ta nghi ngờ nha thì cái mà hôm nay mình muốn giới thiệu cụ thể và chi tiết tới các bạn đó là một cái điện thoại cù bắp đây đây là một cái chiếc điện thoại cù bắp 1280 ha thì cái con máy này nó có hỗ trợ cho các bạn soi bài một cách kín đáo và hơn ha thì cái điện thoại này các bạn có thể nghe gọi nhắn tin bình thường nha các bạn đó là một cái chiếc điện thoại bình thường này các bạn thấy không rất là ok luôn đây nghe gọi bình thường luôn khi mà chúng ta đặt một cái chiếc điện thoại như thế này xuống á thì chắc chắn sẽ người ta sẽ không nghi ngờ ha thì ờ, các bạn có nó có chức năng là cho các bạn là ờ, nghe gọi bình thường nha thì ờ, cái con máy điện thoại của bác này á nó có thể kết nối với tất cả những cái dòng máy đánh bài con máy nào nó cũng có thể kết nối từ dòng thấp tiền đến cao tiền ha thì cái này khi mà hết pin thì các bạn cứ cắm trực tiếp cục sạc dự phòng nè vào các bạn sạc là nó sẽ ok ha để dễ chơi thì um, hôm nay mình sẽ quay video này giới thiệu cho các bạn cái con máy CVK 700 phiên 7C đây là dòng máy cao cấp nhất hiện nay để kết hợp với con điện thoại của Bắc cho các bạn xem nhé thì cái con máy này ở những video lần trước thì bên cơ sở của mình đã giới thiệu rất là nhiều về cái con máy này rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua cái con máy này cho các bạn thôi nha thì ờ, ở những video lần sau mình sẽ cập nhật những cái mã mới những cái cách chơi mới cho các bạn xem thì các bạn thể theo dõi những cái video lần sau của mình để được tham khảo những cái cách chơi mới nha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nè mã đăng nhập của nó sẽ là thăng 1356 thăng sau đó chúng ta bấm đăng nhập và hôm nay mình sẽ test cho các bạn chơi đó là bài cào với chế độ 4 nhà chơi nha các bạn bài cào là bài cào miền Nam 3T lớn chín nút lớn á mình bấm vào thì ờ, mình sẽ chuyển cái phần kênh camera này chuyển từ máy ảnh gốc qua máy ảnh không dây nha đây hai cái này mình sẽ chuyển qua máy ảnh không dây thì bất kỳ những cái thiết bị như là đồng hồ ví hay là vòng tay thì các bạn cứ chuyển qua máy ảnh không dây là các bạn có thể chơi được rồi ha chúng ta bắt đầu trò chơi nè khi mà chưa cái kết nối với cái điện thoại của vách thì nó sẽ hiện lên chế độ như thế này đây còn khi mà chúng ta đã kết nối rồi á thì uh, các bạn nè thấy không bấm vô chúng ta sẽ bấm số 0 giữ bấm số 0 giữ nè thì tự động nó sẽ kết nối với cái máy đánh bài đấy on nè là mở này ha các bạn thấy không thì cái cái máy này á nó vẫn chơi chế độ tai nghe bình thường như cái máy đánh bài có nghĩa là khi mà các bạn vào sòng sới chơi á thì các bạn có thể bỏ cái điện thoại này vào trong túi và để cái chiếc điện thoại này ra ngoài thôi ha thì khoảng cách từ cái máy chủ đến cái máy cù bắp khoảng tầm 2 mét ha đây Bài này là bài ca săn 201 Bài này phổ biến ở Việt Nam chúng ta ha Đây bài này ca săn 201 Thì đối với những cái sòng sới nào mà các bạn chơi những cái mẫu bài lạ như bài đô Bài bài tiền đô nè Bài caro hay bài cánh quạt Hoặc là những cái mẫu bài nhựa Thì các bạn có thể gửi mẫu cho mình qua Zalo Để mình gửi mẫu đó cho các bạn chơi ha Tất cả những cái mẫu bài đó trên cơ sở mình đều có để cung cấp cho các bạn Đây Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem là cái máy định điện thoại này nó có báo nhanh không có nhạy hay không nha thì bây giờ mình sẽ cái máy chủ là cái máy mới nên trong quá trình test nó chỉ cho mình test trong vòng 30 giây thôi nha thì bây giờ mình đặt bài nè rất là nhanh ha máy báo 4 nè ha sao nè đặt ngang đặt dọc gì máy đều báo nha cắt nè một nè máy báo một tương ứng với nhà cái là nhà có điểm số lớn nhất các bạn chia nha một ba bốn nè cái này mình chơi với số nhà chơi là bốn nhà cái này có con teo trong đây nữa chứ đây để mình chia lại nè đây nha lựa mấy cái con teo này ra đây bài thì có ba phần teo nha đây teo mới luôn nè đấy đặt bài nào cắt ra nào nếu với đối với những cái sòng sới nào các bạn cho bán cái hoặc bỏ lá bán cái thì mình bán là tụ số 3 bỏ lá thì mình bỏ đi hai lá nhà cái lớn nha tại vì nó báo nhà số 3 lớn nhất mà cái này chế độ của cái máy này có rất là nhiều chế độ để chơi nha báo nhà số 3 có điểm số là 7 điểm lớn nhất nè một điểm đây một điểm và 6 điểm nha nhà số 3 là nhà cái điểm số lớn nhất nha các bạn tiếp tục nè mình sẽ test cho các bạn xem để thấy được cái độ quét camera của cái điện thoại của bắp này nó như thế nào nha thì khi mà vào sòng sới các bạn cứ bỏ cái cái điện thoại của bắp này ra trước mặt là người ta sẽ không muốn nghi ngờ thì cái pin này sử dụng bằng pin 5C pin điện thoại của bắp như bình thường chúng ta chơi ha bình thường chúng ta xài những cái điện thoại ngàn 280 hay là 105 gì đó nó cũng sử dụng một cái pin này nên các bạn về các bạn có thể ra tìm điện thoại các bạn mua vài cục cục pin 5C á về để dành khi nào mà hết thì các bạn có thể thay vô để chơi nha đặt bài nè đây cắt nè à. rất là đơn giản thôi đây các bạn cứ để cái này trước mặt đây đặt xuống là máy đã báo rồi bốn này chia nè bán cái nè 4 nè nhà này 8 điểm nha nhà số 4 nè một điểm đây 6 điểm và đây hai ba điểm này nha thì máy báo chuẩn xác cho các bạn 100 phần trăm tùy các bạn chơi mẫu bài nào thì các bạn cứ chọn bài đó ha ví dụ như chơi cào liên rồi à, bên Ấn Độ bên sập xám đều có thể chơi được nha các nè ngoài những cái dòng máy đánh bài thì bên mình còn kính nắp chồng để hỗ trợ cho các bạn đánh bài ha các nè một này chia nhà số 1 lớn nè, tùy các bạn chỉnh ha chơi bao nhiêu tủ cũng có thể chơi được nhà số 1 7 điểm nè, nhà này bù nè nhà này một điểm nè và nhà này 5 điểm ha thì các bạn có thể chơi tới 17 tụ lên máy vẫn hỗ trợ báo cho các bạn nha nên vấn đề đó là các bạn không cần phải lo đây tiếp tục test thêm cho các bạn một ván nữa để các bạn thấy độ chuẩn xác của cái máy này ha cắt nè ba nè máy báo ba nè chia một hai ba nè nhà số 3 9 điểm nha là nhà có điểm số lớn nhất nhà này 6 điểm 7 điểm và 2 điểm nha các bạn đây thì đây là một cái chiếc điện thoại của bác 105 hỗ trợ cho các bạn đánh bài lá bịp thì uh, bạn nào mà cần liên cần mua cái máy này về chơi thì các bạn cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 090970 tứ quý 4 ha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 thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha